Xin chào anh em thì hôm nay ờ, Quân xin chia sẻ với anh em về cái máy phân âm hồn tài xỉu đang được rất là nhiều anh em quan tâm để hiểu rõ hơn về cái bản chất của nó anh em nhé thì nói về cái máy phân âm hồn tài xỉu đấy thì nó có sẽ có chức năng và nhiệm vụ là nghe âm thanh của hồn tài xỉu rơi xuống địa và phân âm và báo dung cho em biết được tài hay xỉu đấy cái máy phân âm hồn tài xỉu này nó có rất là nhiều mẫu mã anh em nhé đấy loại uh, kém chất lượng có loại trung bình có loại cao cấp có anh em nhé cho nên là anh em đi mua anh em cần phải tìm hiểu thật kỹ đấy anh em đến trực tiếp cơ sở anh em test đồ anh em kiểm tra đồ nó đáp ứng được cái nhu cầu của anh em thì anh em giao dịch anh em phải lưu ý cho tôi nhé vì có rất là nhiều anh em có liên hệ với tôi đấy, anh em có trao đổi anh em mua của anh A anh B và anh em sử dụng nó không được hiệu quả độ chuẩn xác không như là quảng cáo thì nói luôn với anh em cái máy phân âm một tài xỉu đấy nó có độ chuẩn xác là đạt đến 80 phần trăm còn không có một cái thiết bị nào không có một cái máy phân âm nào chuẩn xác 100 phần trăm em nhé cho em phải lưu ý cho tôi cái cơ sở nào quảng cáo 100 phần trăm là không chuẩn anh em nhé 10 chén tôi sẽ bao cho em chắc chắn là được 7 đến 8 chén đấy thì anh em đến sân chơi anh em chỉ cần test cho tôi đấy mang nắp đĩa quần hộp của anh em tới anh em test cho tôi đạt được 7 đến 8 chén là ok Đấy, em phải lưu ý nhá thì uh, nói qua về máy phân âm này đây là một mẫu máy phân âm rất là nhỏ gọn đây rất là phù hợp cho anh em ngụy trang trong người em có thể để bất cứ vị trí nào anh em muốn thì đây nó là cái dòng máy phân âm cao cấp nhất ở bên cơ sở của quân anh em nhé là anh em lưu ý này cao cấp nhất đạt độ chuẩn xác 80 phần trăm anh em nhé tôi sẽ bao cho em test thoải mái em có thể đến trực tiếp nhà mang nắp đĩa quần một của anh em anh em có thể mang một bo đấy, đĩa cắt âm hay là lắp quấn băng keo vào quấn trì cũng được mang đến trực tiếp test cho tôi tôi sẽ bao cho anh em 10 chén anh em sẽ được 7 đến 8 chén nhá thì với cái máy phân âm một tài xỉu này đây nó được sử dụng pin anh em nhé cái pin này thì rất là sẵn thôi 5 đến 10 ngày hết pin anh em tự thay pin cho tôi thì nó tùy thuộc vào cái tần suất anh em chơi nhiều hay chơi ít anh em, à, thì nó sẽ hết pin anh em nhé đấy thì với cái máy phân âm này nó sẽ nghe cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa để nó phân âm thì nói qua tại sao nó lại nghe âm thanh và nó phân âm và báo dung để cho em biết được tài hay xỉu thì mỗi hột tài xỉu đấy nó đều có 6 mặt khác nhau đương nhiên khi nó rơi xuống địa nó sẽ tạo ra 6 cái đường âm khác nhau mặt nhất có một nỗ thì nó sẽ tạo ra một đường âm mặt nhị có hai nỗ tạo ra hai đường âm mặt tam có ba nỗ thì tạo ra ba đường âm mặt tứ có bốn nỗ tạo ra bốn đường âm mặt ngũ có năm nỗ tạo ra năm đường âm mặt lục có sáu nỗ tạo ra sáu đường âm như vậy cái máy của mình nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hồn rơi xuống địa đấy nó sẽ nhận biết được cái đường âm đấy phát ra là còn nào đấy và nó phân tích nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu em nhé cho nên là nó nghe từ những cái lỗ nhỏ đấy đấy vậy nên là hột trợ hay hột bo tròn chống thầy thợ hay hột công chuyện nó đều có thể nghe và phân âm và báo dung cho em chuẩn xác anh em nhé thì với cái máy phân âm này đấy anh em lưu ý với tôi này Đấy, thứ nhất là lắp đĩa quân hột của người ta rồi cũng không cần chạm tay vào hộp, Đấy, em chỉ cần lưu ý tôi đó là cái khoảng cách anh em ngồi một mét rưỡi đổ lại đấy là cái phạm vi hợp lý nhất mà chúng tôi đã kiểm chứng rất là nhiều anh em nhé em lưu ý một mét rưỡi đổ lại đấy là phạm vi hợp lý nhất máy nó đưa ra cái kết quả chuẩn xác nhất em nhé đấy anh em cứ để trong người để sát với da thịt của mình là mình dễ cảm nhận cái nhịp dung của nó và ngồi cái vị trí một mét rưỡi đổ lại làm sao mà tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống địa phát ra thì máy nó có thể nghe được còn khi tai anh em không nghe được thì máy để trong người cũng không thể nghe được em nhé đấy cái máy này nó chống mọi tiếng ồn em nhé đấy, máy nó loại bỏ mọi tiếng ồn nhưng ồn ở cái mức độ tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống địa phát ra thì máy nó nghe được còn ồn lớn quá như vào ba sàn đấy nó áp mất cái âm thanh của hột đi cái máy nó không thể nghe được cái âm thanh của hột nữa thì nó không thể nào nó phân tích được và nó báo cho em nhé anh em đồng ý cho tôi đấy thì với cái máy phân âm này một lần nữa khẳng định với em đấy nó rất là hiệu quả đấy, không cần phải nguồn nắp đĩa quân hột vào hay hột gì được nắp đĩa gì cũng được anh em đều thể chơi được và thứ hai nữa là chống mọi tiếng ồn và thứ ba nữa là nó rất là nhiều đấy, mẫu mã rất là nhiều loại nhưng mà kém chất lượng có cao cấp có cho nên anh em đi mua anh em phải mang nắp đĩa quần hột của anh em tới trực tiếp các cơ sở để em test đồ em cảm thấy nó ok em đáp ứng được cái nhu cầu của anh em thì anh em giao dịch chứ còn tôi nói anh em này nó có rất là nhiều loại giá cả anh em cũng không nên tham rẻ em nhé anh em tham rẻ anh em mua vào những cái hàng kém chất lượng em về em không kiếm được tiền thì đương nhiên nó cũng trở thành một cái cục sắt vụn thôi anh em nhé còn anh em có muốn đắt một chút đấy, nó đảm bảo được cái chất lượng cho anh em về anh em kiếm được tiền ở các sân chơi đấy thì đương nhiên thì nó rất là hữu ích anh em nhé cho nên anh cần lưu ý cho tôi đấy thì em cố gắng theo dõi dõi clip này tôi sẽ test thử cho anh em để em thấy được cái độ hiệu quả của máy phân âm này anh em phần clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em và cũng nhân tiện là cảm ơn anh em đã luôn quan tâm ủng hộ cơ sở trong suốt 15 năm qua thì để được uh, thành công đến ờ, ngày hôm nay thì cũng nhờ sự giúp đỡ và sự tin tưởng ủng hộ của anh em thì thông qua clip này cái thứ nhất là tôi sẽ chia sẻ với anh em về cái máy phân âm để anh em hiểu rõ hơn về cái bản chất của nó và thứ hai là cũng xin dành tặng 15 máy phân âm dành tặng cho 15 anh em may mắn thì những anh em đang xem cái clip này thì anh em à, comment ở dưới hay để lại bình luận bốn số điện thoại cuối của anh em và đồng thời là anh em gọi điện trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình hoặc là kết bạn Zalo qua số điện thoại hiển thị màn hình đấy tôi sẽ chọn ra 10 năm anh em may mắn và tặng cho anh em đấy những cái máy phân âm hồ tài xỉu tốt nhất hiệu quả nhất của cơ sở đấy thì à, nói qua về cái máy phân âm hồ tài xỉu thì thực chất nó có rất là nhiều mẫu mã em có thể à, chế vào bất cứ mẫu mã nào em muốn thì đây đó là cái mẫu bằng dấu mót đây rất là nhỏ gọn em có thể ngụy trang bất cứ ở vị trí nào trên người hoặc là mẫu vào điện thoại đây đấy thì à, cái máy phân âm hột tài xỉu này nó được sử dụng pin anh em nhé đây pin thì rất là sẵn thôi 5 đến 10 ngày hết pin thì em tự thay pin tôi cái pin này em mua ở những quán tạp hóa hay bán đồ điện đấy em lắp vào cho tôi thì cái máy phân âm hột tài xỉu này nó chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa để nó phân âm và nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu thì với cái máy này nó rất là phù hợp cho anh em làm tay quan anh em đến sân chơi nắp đĩa quân hột là của người ta em cũng không chạm tay vào hột đấy thì à, tôi chuẩn bị cho em một số hột trọi đây và tôi đã thử nước muối thì em cố gắng theo dõi hết clip này nhé tôi sẽ chia sẻ Đấy, và đừng quên ờ, đừng quên để lại bình luận ở dưới với bốn số điện thoại của cuối của anh em Đấy, tôi sẽ chọn ra 15 anh em may mắn nhất để tôi tặng anh em những cái máy phân âm một tài xỉu cao cấp nhất chuẩn xác nhất cho anh em đây nhá tôi không chạm tay hột anh em nhé ngoài ra cái cơ sở tôi còn cung cấp rất là nhiều những cái thiết bị bầu cua tài xỉu sóc đĩa bài ná hay game hack trên điện thoại đây đấy anh em cần tư vấn à, bất cứ bộ môn gì thì em có thể liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em thì sau đây tôi cũng xin phép là chứng minh với anh em nắp đĩa quân hộp của tôi là hoàn toàn bình thường thì trên tay tôi là thêm lâm châm đây lâm châm trắng rất là ít anh em nhé đấy em đi chơi chỉ cần chuẩn bị cho mình cái cục lâm châm này trước khi chơi em bỏ ra kiểm tra tôi à, một thùng khí tần đĩa ông vậy nha đấy. nắp đây đấy. nếu là đồ công chuyện thử nâng châm này chắc chắn sẽ xuất hiện anh em nhé đây nắp xoay xuyên đây em rõ đĩa cũng vậy nha Đấy, cứ nắp đĩa xoay xuyên là hoàn toàn bình thường hộp đây đây em rõ một xuyên nhé rất là trong đây em rõ đấy em lưu ý này nếu nó là một câu chuyện đấy anh em xoay đèn flash này chắc chắn sẽ được đấy, không vào được trong suốt này em nhé em rõ đấy nắp đĩa quân hộp hoàn toàn bình thường thì với cái máy phân âm này nó có thể là phân âm được tất cả các loại hộp tất cả các loại nắp đĩa anh em nhé nên anh em không cần quan tâm sân chơi mình sử dụng quân hột gì hay nắp đĩa gì thế tại sao cái máy này nó lại nghe được âm thanh và nó phân âm và báo dung cho biết được tài hay chiều thì cái máy này nó sẽ dựa trên cái nguyên lý này mỗi hộp tài xỉu nó đều có 6 mặt khác nhau mặt nhất có một lỗ mặt nhị có hai lỗ mặt tam có ba lỗ mặt tứ có bốn lỗ mặt ngũ có năm lỗ mặt lục có 6 lỗ thì đương nhiên khi nó rơi xuống đĩa đấy nó sẽ tạo ra sáu cái đường âm khác nhau đấy mặt nhất có một đường âm mặt nhị có hai đường âm mặt tam có ba đường âm đấy mặt tứ mặt ngũ mặt lục cũng vậy đấy thì nó sẽ nhận biết được cái đường âm đấy và nó sẽ báo dung cho biết được tài hay xỉu thì anh em muốn sử dụng được nó thì anh em chỉ cần là mang theo cái máy này và bật máy lên này để trong người em lưu ý để sát với da thịt của mình em nhé và ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại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 hột gì cũng được hột chợ hay hột công chuyện đều được anh em nhé máy báo hai dung anh em với tài này tôi tài này thì cái máy phân âm này là công nghệ mới nhất của năm 2020 đấy chống mọi tiếng ồn anh em nhé cho nên anh em vào mọi sân chơi có tạp âm tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé đây à. không ảnh hưởng gì anh em nhé đấy nên anh cứ yên tâm thôi nhưng anh em lưu ý này ồn cái mức độ tai anh em nghe được âm thanh của hộp rơi từ giữa phát ra thì máy nghe được còn ồn lớn quá như kiểu vào ba sàn áp hết cái âm thanh của hộp đi thì máy không thể nghe được anh em nhé máy báo hai dung anh em tài tôi tài này đây tôi sẽ cầm trên tay nhé đấy anh em lưu ý này qua cái clip này tôi sẽ tặng cho anh em cho 10 năm anh em may mắn đấy để anh em sở hữu để em trải nghiệm cái máy phân âm một tài xỉu này anh em nhé đấy em để lại cú pháp bốn số điện thoại cuối của anh em và anh em liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên màn hình tôi sẽ à, thứ nhất là tư vấn cho anh em và chọn ra 10 năm anh em may mắn và tặng cho anh em máy báo một chung đây anh em đánh xỉu tôi xỉu này 8 nút này đấy cái sản phẩm này